một lần nữa đi con cô trang chào cả lớp dạ, chào cô trang cô trang cô trang Ồ, chào hôm, cô nay, trang. hôm nay ân thảo nói giọng lạ vậy ta <laughs> con có nhiều giọng khác nữa à hay vậy chỉ cô trang với coi thấy con nói được mấy giọng nè <laughs> con nói một giọng là, là con biết nói giọng gì mà đẹp đẹp và con hay quên lắm à mà cô trang rồi hồi, hồi bữa con mở trên youtube á con mở lớp học sơ đồ tư duy con thấy cô và các bạn con, con lên được quá trời luôn cô trang ừ tức là cái link mà cô trang à, cô trang gửi cho tụi con á là cô trang có tạo một cái à, kênh youtube rồi những cái bài mà cô trang à, chia sẻ với tụi con mỗi tối như vậy nè cô trang post lên trên youtube á cô trang con thấy con vô cái chỗ đó con thấy nhiều cô nhiều cái bài mà cô Trang làm cho hai chị em Minh Châu ờ, với lại Quỳnh và cô Trang Vậy hả? Cô Trang đang sắp xếp mai mốt cô Trang làm thêm Ví dụ như mai mốt cô trò mình sẽ ờ, cùng nhau đọc sách hoặc là cùng nhau luyện các nốt gì đó Mỗi bài con tìm một cái <laughs> Cảm ơn con Nè nè đây cô Trang vào lớp rồi Cô Trang ơi Ơi cô Trang đây Nhật Anh ơi Con ăn cô Con ăn đi con còn sớm mà Nhật Anh không phải vội nha con Đây con chào cô đi cô Trang chào con Mà con tập trung ăn cơm đi không phải vội nhé Ăn nhai kỹ vào à, các bạn chia sẻ cho cô nghe xem ân thảo với kim nguyên nè à, hôm rồi tụi con có về nhà có luyện vẽ sơ đồ tư duy không ừ, hồi trước thì con có vẽ sơ đồ tư duy và động vật thôi à con không có ờ, vẽ gì nữa hết có lúc cô trang làm thì con vẽ con dán lên tường vậy thôi Thế cô Trang sắp tới cô Trang định giao cho các bạn một nhiệm vụ Bạn nào nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ con ra nhiệm vụ gì vậy cô thì để xem các bạn có can đảm không cô với giao sắp tới có một nhiệm vụ nè con làm cái gì con cũng ok hết đấy ừ. về nhiệm vụ gì cho con rồi à thế hôm bữa ân thảo uống trà sữa ngon không dạ ngon lắm ạ ừ, phần thưởng của con đó <laughs> rồi ừ, cô trang dự định cô trang chào bảo ngọc sắp tới á ví dụ như là để mà tụi con luyện tập và tụi con à, à, tụi con luyện tập để mà cái các bạn cho cô hỏi một câu đầu tiên là các bạn có muốn mình ngày càng vẽ sơ đồ tư duy đẹp hơn không giỏi con. hơn không có muốn không con muốn dạ. con à, muốn ngọc có muốn không ngọc dạ có à, nhật anh có muốn con không con rồi thế thì ví dụ như chúng ta học á là chúng ta nắm được kiến thức cái nền tảng cái cơ bản nhưng mà ví dụ như để à, bạn để bản thân chúng ta mỗi ngày mỗi tiến bộ thì nó cần phải có sự luyện tập chứ nếu mà chúng ta chỉ học cái phần lý thuyết và ừ, chúng ta không có làm á thì chúng ta sẽ rất là lâu giỏi tụi con hiểu không hiểu vậy thì để cái cách ví dụ như tụi con chưa có sự sáng tạo nhiều á thì để cái cách luyện duy nhất á là ví dụ ví dụ như mai mốt sau mỗi buổi học một tuần ít nhất sẽ hoàn thành cho cô từ 2 đến 3 cái bài sơ đồ tư duy được không và ví dụ như là để mà tụi con tìm hiểu á, thì bây giờ mình sẽ có một cái nơi mà mình sẽ tham khảo là các bạn đều có cái tài khoản siêu nhớ học đường hết rồi thì ví dụ như cô trang ví dụ nha ví dụ kim uyên năm nay con đang học lớp 4 đúng không thì ví dụ cô trang sẽ giao mỗi một bạn về một tuần tối thiểu phải hoàn thành hai cái mai mép thì ví dụ như Kim Nguyên lớp 4 thì con sẽ vào trong trang siêu trí nhớ học đường ha xong con chọn bất kỳ cái môn nào con thích và chọn bất kỳ cái bài nào cái chủ đề nào con thích ở trong cái lớp 4 của con con sẽ vẽ Kim Nguyên hiểu không hiểu còn ví dụ như Ân Thảo năm nay con lên lớp 2 thì Ân Thảo sẽ vào trong cái siêu nhớ học đường và Ân Thảo sẽ tìm ra cái sơ đồ tư duy nào mà Ân Thảo thích thì Ân, Ân Thảo tìm cái môn nào mà con thích nhất ví dụ như trong đó có toán tiếng việt tập đọc à, anh văn gì đó con sẽ tìm cái nào con thích nhất rồi con sẽ um, sẽ chọn ra một cái uh, cái cái cái bài mà con thích nhất để con vẽ cái sơ đồ tư duy được không rồi khi các bạn vẽ về vẽ xong hoàn thành bài của mình sau là các bạn sẽ chia sẻ dành 5 phút thôi nha quay 5 phút thôi và chia sẻ lại cái nội dung cái sơ đồ tư duy cái bài đó rồi up lên trên cái nhóm uh, Facebook của chúng ta Ủa cô Trang dưới 5 phút hay là bằng 5 phút? Dưới 5 phút thôi con, ngắn gọn, nhanh ngắn gọn thôi Hiểu không? Cô Trang tôi có vẽ một sơ đồ tư duy bằng tiếng Anh con từ ừ. Rồi ví dụ như Bảo Ngọc là năm nay con lên lớp 4 đúng không Ngọc? Dạ Đó ví dụ như Ngọc với lại ờ, Kim Uyên là cùng lớp nè thì Ngọc cũng vậy ví dụ bây giờ tụi con vẽ chủ đề tự do thì đôi khi tụi con chưa có rành thì bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như sắp tới là cứ mỗi buổi học ấy là cô trò mình sẽ vẽ một cái trực tiếp cùng nhau nhưng mà còn những bài tập về nhà là mỗi một tuần thì các bạn sẽ hoàn thành hai cái mai mép tối thiểu là hai cái mai mép được không và ví dụ như Ngọc học lớp 4 thì con vào trong cái siêu nhớ học đường là con cũng có tài khoản siêu nhớ học đường rồi đúng không Ngọc ha có cái lớp 4 của con rồi thì con có thể vào trong đó con tham khảo con có tất cả các môn học của lớp 4 á thì con sẽ lựa cái môn nào con thích nhất rồi con lựa cái bài nào chuột cái bài nào con thích nhất con sẽ vẽ rồi cứ theo thời gian như vậy tụi con nhìn vậy thôi nhưng mà ví dụ như sau qua một tháng thì tụi con sẽ có đâu đó 8 đến mười mấy cái mai mép tụi con tụi biết biết không nó sẽ trở thành động lực ví dụ như trong cái lớp mà à, à, ví dụ như bạn Minh Châu nhà cô Trang á hôm trước bạn cũng làm một cái hành trình chinh phục tức là 21 ngày thì bạn đó ngày nào bạn đó vẽ chủ đề gì cũng được ngày nào bạn cũng sẽ vẽ một cái mind mép và bạn vẽ đến tự nhiên sau một cái quãng hành trình bạn làm xong không biết bây giờ bạn sẽ có một sắp luôn bạn được mấy chục cái mind mép đó thì tự nhiên và tự nhiên á, mới đầu á, những ngày đầu á, mặc dù mình cũng vẽ theo thôi mình nhìn mình mình mình mình vẽ theo thôi nhưng mà mình chưa quen mình vẽ theo thôi mình cảm thấy nó còn chưa có đẹp nó chưa có hoàn chỉnh à, chưa có như ý mình nhưng mà sau khi mà bạn làm qua ngày thứ hai ngày thứ ba thứ tư thứ năm tự nhiên bản thân bạn sẽ thấy là từ từ tự nhiên mình lên tay mình vẽ hoài cái mình quen cái mình lên tay cái bắt đầu thêm thêm sự sáng tạo của mình vào cứ làm làm làm hoài làm hoài như vậy á tự nhiên tụi con sẽ thấy lúc đó hồi đầu á nha bạn bạn nhỏ nhà cô trang bạn vẽ một cái mai mép nó mất cả tiếng đồng hồ luôn xong rồi cái uh, đến khi mà bạn vẽ tới ngày mười mấy rồi là bạn vẽ một 30 phút thôi bạn vẽ xong cái mai mép còn những cái mai mép đơn giản thì bạn mất độ tầm 15 đến 20 phút thôi thì tự nhiên tụi con sẽ thấy nó nhanh nha sao các bạn có thể có thể à, nhận nhiệm vụ này kể từ à, tuần này được không ví dụ như tối thứ ba thứ sáu cô trò mình gặp nhau thì mỗi tối như vậy chúng ta chúng ta sẽ có cùng nhau vẽ một cái chủ đề ha rồi là coi như một tuần hai ngày học với cô là mình được hai cái mai mép rồi mỗi một tuần tụi con hoàn thành thêm hai cái nữa theo cái ờ, chương trình siêu trí nhớ học được cái lớp mà mình đang học nữa thì có phải là một tuần tụi con được 4 mai mép không và vậy là một tháng là tụi con sẽ có 16 mai mép mà nếu mà ngày nào cũng làm vậy hả ở trong cái lớp hiện tại ở nhà của con cô có một cái bạn kia bạn đó nỗ lực nha bạn đặt mục tiêu ngày nào bạn cũng làm cái mind mép, tụi con biết bây giờ bây giờ bạn tổng cộng bạn có bao nhiêu mind mép không đến thời điểm này bạn vẽ lên được hai trăm mấy chục mind mép rồi hai trăm mấy chục mind mép luôn đúng rồi dạ. thì tại vì bạn bạn thực hiện ờ, từ 3 tháng nay rồi ba bốn có trang gào khải vương ba bốn tháng nay rồi nên là hả bây giờ bạn vẽ mỗi ngày bạn vẽ một cái hai cái gì đó trong các môn học này kia rồi thích ờ, sau này vẽ rành bắt đầu bạn lấy những cái chủ đề tự do đọc sách xong bạn cũng vẽ mai mép cuối cùng bạn vẽ được mấy trăm mai mép luôn tụi con tụi, tụi con có muốn mình mình cũng có một cái chồng mai mép của mình như vậy không con con muốn à ví dụ như tụi con vẽ xong tụi con vẽ xong nha ví dụ như tụi con ghi vô mai mép ví dụ như chủ đề gì đó xong con ghi là tên tên tụi con vô ghi ở cái góc giấy á ghi tên vô xong rồi cái ghi là ngày ví dụ như ngày 1 ngày 01 xong cái làm riết cứ qua cái bài thứ hai mình ghi ngày 02 qua cái bản vẽ thứ ba mình ghi ngày 03 cứ làm riết như vậy tụi con sẽ thấy đến sau này mà hết dịch đó nha xong rồi xin ba với mẹ tài trợ cho cái tiền đi ra tiệm ờ, photo á in ép plastic lại rồi xong đó đóng thành một cái quyển luôn của mình luôn hiểu không đúng không là lúc đó tụi con sẽ có được cả một cái cái kho tàng kiến thức luôn và cái kiến thức đó nó nằm hết nó nằm ở trong đầu tụi con ha được không cô trang mình tự làm ở nhà cũng được mà cô lấy băng keo dán nhưng mà như vậy thì nó lâu của con và nó không có thẳng hiểu không tại vì băng keo thì dạ. con phải dán bằng những cái mối nối thì như vậy thì lâu ngày á những cái mối nối đó nó có không khí vô nó bị hở lên rồi bụi nó bám vô thì nó tạo thành những cái sọc sọc đen hết cái mai mép của tụi con còn thậm chí tụi con không cần ép nhựa cũng được luôn tụi con đóng thành một cái bì một cái cái cái quyển tập mai mép của tụi con luôn hiểu không ừ. đó rất là tuyệt vời luôn khải vương khải vương khải vương ơi khải vương kìa khải vương khải vương ơi alo khải vương nghe cô trang nói không dạ rồi hồi nãy giờ khải vương mới vô khải vương chưa có nghe được chưa có nhận được nhiệm vụ ha cô trang đang chia sẻ với các bạn là bắt đầu từ tuần này để mà trình độ của lớp mình ngày càng tại vì chúng ta học vài buổi này là lý thuyết xong rồi rồi chúng ta để trình độ vẽ mai mép của tụi con tăng cao á thì mỗi một tuần các bạn mỗi một tuần tối thiểu sẽ hoàn thành cho cô hai cái mai mép Khải Vương làm được không? Dạ được cô cam kết nha là không biết mà mấy tuần này bài nó cô ra nhiều lắm phải chiều chiều mới xong là con không sao một tuần con có hai cái à một tuần có hai cái thôi hiểu không một tuần con có hai cái mà một cái mai mép và bây giờ tụi cô chưa cần tụi con phải sáng tạo mà cô trang tụi con có thể vào trong cái tài khoản siêu trí nhớ học đường á ví dụ như khải vương năm nay đang học lớp 4 đúng không Khải Phương đang học lớp 4 đúng không? Dạ Thì con sẽ vào trong trang siêu trí nhớ học đường Và con chọn cái lớp của con là lớp 4 Sau đó con chọn cái môn nào con thích Rồi con chọn cái bài Vô trong cái mục tham khảo á các con Các bạn con biết vô không? Dạ con biết cô À Kim Nguyên biết vào không con? Dạ biết cô, à. con tự vô luôn rồi À Khải Vương biết vào không con? Dạ biết cô Ok tốt rồi Nhật Anh biết vào không con? Nhật Anh có biết vào cách vào siêu trí nhớ học đường không Nhật Anh? Vậy thì Nhật Anh nói với ba hỗ trợ con vào nha, ba với mẹ nha Ok, là Nhật Anh thì ví dụ như năm nay Nhật Anh vào lớp 1 thì Nhật Anh sẽ vào cái cái lớp 1 ha Xong là Nhật Anh lấy một cái hình ra rồi Nhật Anh tập vẽ theo nha Một cái hình may mép được không Nhật Anh? Nhật Anh làm được không? Ok con rồi, như Khải Vương thì học lớp 4 thì con sẽ join vào trong lớp 4 Con lựa cái môn con thích và con lựa cái bài con thích Sau đó con vẽ lại cho cô Cứ vẽ giống như người ta cũng được Và và kết hợp với những cái kiến thức gì cô Trang đã dạy về phần lý thuyết Cho nó đúng luật và vẽ theo ha Được không? Và làm xong sẽ chia sẻ bằng một cái video Để tập cho mình dạng dĩ lên Làm như vậy tụi con làm đi rồi tụi con sẽ thấy tụi con sẽ thấy hả tụi con sẽ cái lượng kiến thức nè rồi sự tự tin tụi con càng ngày càng tăng nè mai mép vẽ càng ngày càng đẹp nè cam kết nha lớp mình cam kết nha bạn dạ. nào bạn nào cam kết đưa tay trái tim lên cam kết với cô rồi bạn nào cam kết ok cam kết nha và bạn nào cô Trang sẽ theo dõi hành trình bạn nào ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ lập ra trước hành trình 21 ngày đi được không ủa bạn... như cách ly vậy cô <laughs> không gì mà bạn cách ly bạn nào mà vẽ đạt đủ 21 cái mai mép chưa thì sẽ có thưởng nha con chào cô, cô trang cô trang chào thiên hà cô trang chào thiên an cô đang ơi cô trang cô trang ơi con kể từ ngày mai chắc con con phải kêu ba con đặt một sách sắp qua sắp giấy A4 ở à, trên mạng chứ giờ con cũng hết hết giấy để để để à, à, hôm nay cô Trang thấy để mắt được. Ừ, cô Trang thấy là chúng ta đặt trên mạng về một dụng cụ học tập được hết rồi đó tụi con à, nhờ ba mẹ trang bị cho mình ha và cô Trang nghĩ là cô Trang nghĩ là ba mẹ sẽ sẵn sàng khi mà các bạn chuẩn bị cho cái việc học của ba của mình thì ba mẹ luôn luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tụi con được không rồi bây giờ là 7 giờ rồi Chúng ta dành thêm 5 phút Bây giờ các bạn vào đủ rồi nè Chút xíu nữa cô Trang sẽ nói lại Rồi bây giờ cùng nhau dành 5 phút tập thể dục não bộ nha Tắt mic ha Thiên An đâu rồi? Cô không thấy Thiên An Bữa nay con ờ, để tóc thoải mái nhìn con đẹp trai hơn <laughs> Con lúc nào để... Con lúc nào cũng đẹp trai mà Ôi giời ơi, con trời ơi từ trên trên thế giới này chỉ có một mình cô khen con đẹp trai à. chứ mấy người kia khen con đẹp sao có ba mẹ con à còn <laughs> mấy bạn kia mà con con ấy ờ, nên chắc tôi là đẹp trai nhất thế giới các bạn khỏe không mà cô ơi <laughs> mấy bạn kêu chị huệ á chị huệ <laughs> rồi chúng ta tập thể dục nha giơ tay lên giơ tay lên trời ơi nay nhật anh rành ha thiên thiên hà đâu rồi thiên an đâu rồi tập trung tập trung lớp ơi thiên hà ơi con đâu rồi con đang mở background con đang đặt background cô không thấy con luôn con đang chuẩn bị mở à vậy hả vậy cô trang đợi con một phút bạn nào chuẩn bị nước rồi nước của con nè Cô ơi con vừa chụp hình với mấy chị của con xong á cô ở Tại ở nhà chán quá chụp hình cho vui À vậy hả Chào con gái Thiên dạ. An Cô Trang mới giao nhiệm vụ cho lớp mình nè Còn Thiên An với Thiên Hà mới vào Chưa có nghe Có muốn cô Trang nhắc lại không Có muốn cô Trang nhắc lại không Thiên Hà Thiên An Dạ có Rồi Và các bạn trong lớp mình đã đồng ý hết rồi và cô trang nói là để mà lớp học của mình á các bạn trong lớp mình ngày càng giỏi cái bộ môn mai mép này hơn thế thiên hà với thiên an có muốn giỏi không tụi con có muốn càng ngày càng giỏi cái bộ môn dạ này không dạ ok mấy của bạn thiên an bị à, của mấy của bạn thiên hà bị sao kìa dạ không tại bạn thiên hà bạn đang à, đang sử dụng cái background á nên nó bị ẩn ẩn hiện hiện bạn đang di chuyển á con thì á cô trang mới đang giao á là để cho ví dụ như cô trang đã dạy tụi con lý thuyết xong rồi nhưng mà để từ cái khoảng mà chúng ta học lý thuyết và cho đến lúc mà chúng ta thành thạo rồi chúng ta giỏi một cái bộ môn nào đó thì đố các bạn biết là chúng ta cần phải làm gì cần phải làm gì con bạn nào nói cô nghe coi vẽ vẽ sao cô tức là cô hỏi là học một bộ môn nào đó sau khi chúng ta được truyền trao kiến thức lý thuyết rồi đúng không và khi mà chúng ta nắm được cái lý thuyết rồi và chúng ta muốn mỗi ngày mình vẽ giỏi lên giỏi lên thì chúng ta cần phải làm gì dạ con phải luyện mỗi ngày đúng rồi phải luyện tập cái công luyện thức chính là mỗi ngày đúng rồi luyện tập mỗi ngày dạ. như vậy á và các bạn trong lớp mình đã cam kết với cô hết rồi từ tuần này trở đi từ hôm nay nè từ hôm nay trở đi là mỗi một tuần chúng ta gặp nhau hai buổi là thứ ba và thứ sáu đúng không thì cô trò mình mỗi một buổi như vậy sẽ luyện vẽ một cái mai mép và còn lại trong một tuần tụi con phải tối thiểu hoàn thành cho cô hai mai mép có nhận nhiệm vụ này không bạn nào can đảm nhận nhiệm vụ này không mấy bạn kia nhận rồi không thiên hà à con nhận con nhận rồi Ủa, cứ vậy là phải cuối tuần là phải đăng lên group hả cô? Không, con hoàn thành ví dụ như là trong tuần của mình là từ thứ hai đến thứ năm con đăng một cái bài mai mép rồi từ thứ cho đến cuối tuần thứ bảy chủ nhật gì đó con đăng một cái nữa hiểu không là mình phải đăng ở đâu hả là mình đăng ở trên facebook hả cô trang đăng, đăng lên trong group hả cô? đúng rồi đăng lên group facebook của mình còn nếu mà bạn nào mà muốn lan tỏa cái giá trị này đến nhiều bạn nữa thì tụi con có thể đăng lên facebook cá nhân để cho nhiều bạn được học giống tụi con facebook cá nhân là đăng thì cũng đăng bài giống vậy thôi hiểu không xong rồi con có thể chia sẻ nó qua cái group hành trình của mình rồi thì á ví dụ như thiên an với thiên hà cũng đang học lớp 3 nè thì tụi con tụi con vào á để để hoàn thành cái mục tiêu đó đó thì tụi con sẽ vào trong cái phần mà siêu trí nhớ học đường đăng nhập tài khoản vào trang siêu trí nhớ học đường ha rồi chọn cái lớp 3 của mình bạn nào đang học lớp mấy thì chọn cái phần lớp mấy nha sau đó vô trong cái mục tham khảo sẽ chọn vào cái phần sơ đồ tư duy và chọn cái môn học mà mình thích rồi lựa một cái bài nào đó mình thích bắt đầu ngồi mở lên để vẽ theo cứ làm cho cô như vậy một tuần hai cái mai mép được không được không các bạn được cam kết nha dạ và hành dạ trình đầu tiên sẽ là ai sẽ về đích được 21 cái mai mép đầu tiên cô Trang sẽ thưởng nha 21 cái hả cô? 21 ờ, cái Ủa là cô vậy một ngày hơn hai cái máy mét được không vậy? Hả? Nếu như mà thứ bảy chủ nhật một ngày con có thể làm được Con uh, à, cam kết làm được ba cái mai mét trong uh, một ngày thứ bảy Ủa cô Trang thì mình nếu mình mình có thời gian rảnh thì mình có thể làm được nhiều hơn hai cái được không cô? Được con, càng tốt Làm càng nhiều càng tốt ok mỗi ngày con làm một cái mày giỏi xuất sắc như vậy bạn nào bạn nào mà làm về à, bạn nào mà làm xuyên suốt cái hành trình mà đạt 21 ngày nha nha và đạt nếu mà đạt 21 cái mai mép á không chúng ta sẽ tính bằng 21 cái mai mép ha ha thầy cô Trang sẽ có giải thưởng cho tụi con được không giải thưởng sẽ được bật mí vào thứ sáu lâu rồi con mới được uh, uh, coi lại chứ uh, mấy ngày nay con cứ để trong một bàn và con đâu coi à, quà tặng của cô trang tặng con đúng không hình như cái này là ở trong uh, hành trình rèn chiến nhớ một luôn rồi đó cô đúng rồi con tặng buổi đầu tiên ừ. cô trang ơi cô trang hả à, cô trang nghe à, à, khải vương nó khải vương cột một cái tóc gì mà cột xong như thế này mình không khải khải vương khải vương làm như vậy để cho nó gọn lên với lại bạn ấy đang tạo ra hai mái và làm như vậy để nó gọn lên để học cho nó dễ rồi nha cô, cô trang đã giao nhiệm vụ xong rồi ha rồi bây giờ cô trang hỏi lại lần nữa nè lớp mai mép của cô Trang Bạn nào sẵn sàng nhận nhiệm vụ giơ tay lên Trang Thiên Hà đâu rồi Khải Phương đâu rồi sao cô không thấy hình của cô Rồi Ok nha Cô chúc cả... bởi vì cái màn hình của con nó chuyển động á À cô Trang sẽ chúc lớp của mình sẽ có một cái hành trình tuyệt vời nha Vâng nhưng mà mai mép tự luyện nha còn mai mép mà mỗi tuần luyện với cô hai cái trong cái giờ học là không có tính nha hiểu chưa nha được không rồi bây giờ chúng ta tập thể dục đi rồi chúng ta vô lên lớp học nè dành 2 phút ra tập thể dục có trang mà hôm nay có làm mai mép không cô trang có con hôm nay chúng ta sẽ vẽ tập xong chúng ta sẽ vẽ con chuẩn bị giấy con vẽ sẵn hết rồi gì vẽ gì cái con nói không có vẽ cái gì hết mà con vẽ cái đường để con làm thành hình tròn sáng rộng ờ à, ờ ok ok rồi tới đâu tới đâu rồi tới đây tới đây rồi chơi trò bắn thỏ nha một hai ba tốc độ lên tốc độ lên lớp mình là các bạn ngọc ơi làm đi con nhật anh ơi nhật anh Lâu ơi không còn nhớ không nữa ờ oh. Nhật Anh làm đi Trang Con có thể nhắm mắt mà làm được luôn á cô ta. Ờ hay quá Nhật Anh ơi đưa tay lên cô xem nào Hay quá Đổi tay à. Trời ơi nay Nhật Anh làm nhanh dữ vậy đó hả Đâu con thỏ đâu đưa cô xem Con thỏ đâu con thỏ đâu Nhật Anh Rồi tay con cây súng đâu Rồi đâu con cây súng bắn bác thợ săn bắn con thỏ coi cái tay kia con ơi cái tay kia mình chỉ hai con thỏ cái con thỏ là nè hai cái lỗ tai nè nha cô đang cô đang con thấy nhìn hình của khải phương mà em kêu với thiên an vậy chắc do mạng dạ, do mạng nhà con á cô đang thấy đủ hết mặt các bạn nè à, cô có nó vẫn còn mạng mà cô sao truyền con không mạng nhưng mà đường truyền nó tín hiệu nó yếu lắm chắc các bạn đã đang nhấn nó đang vô cái màn hình của ai á cô bạn đang nhấn phóng à, to màn hình của ai á con coi chừng con đang spotlight á lại dạ, đang zoom hả cô đúng rồi chắc bạn đó kim cô trang lên hôm nay mấy bạn học online riết mấy bạn rành quá ha mình đâu có kim lên đâu rồi thôi rồi quay về chúng ta bây giờ cô trang vào để cô trang vào trang xíu nhớ đường ủa quên tập động tác thứ hai chứ cô trang quên xin lỗi ba đi tìm mẹ mẹ đi tìm ba thiên an ơi cười lên coi con hôm nay sao buồn quá vậy cười đó đúng rồi vậy mới xinh nè nhật anh ơi giỏi quá đúng rồi con đổi đi từ từ con nhật anh không cần làm nhanh đâu nhật anh ơi cô trang dạy hả cô trang không con một ngón út một ngón cái đúng dạ, rồi đúng rồi con dạ. đúng rồi nhật anh giỏi đúng rồi dạ, nhật anh làm từ từ thôi nè nhật anh làm từ từ giống cô nè nhật anh ơi làm từ từ giống cô đổi tay đúng rồi đổi tay hay quá thiên an làm đi con hả đưa tay lên cô giang chỉ lại cho đưa tay lên rồi con chưa tập á đưa tay lên cô giang chỉ lại cho ngón út đâu mẹ nè đúng rồi ba nè đổi bên đổi bên ba nè mẹ nè đổi tay đổi đổi đổi đổi đổi đổi sao của thiên an bị đứng hình mất tiêu rồi đó bạn nào làm rành Đúng rồi con, đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, đổi Nhanh dữ vậy ta Trời ơi, nhanh dữ vậy Thiên An Nhật Anh nữa kìa Nhật Anh cũng làm nhanh quá trời luôn kìa Rồi chưa Sẵn sàng chưa Sẵn sàng vào lớp vẽ chưa Ok ha đây ok nó sẵn sàng rồi tác thứ tư nữa đâu bên trang thôi hai động tác thôi con bây giờ đồ nghề của cô trang đây đây đồ, đồ nghề của tụi con đâu ủa mẹ mua cho đây. con rồi hả kim nguyên đâu mẹ con bán à, một cái à hả cái đây giống của trang mẹ nhưng mà mẹ mua cho con rồi hả bữa mẹ có hỏi cô á con không biết mà mẹ hình như mẹ đâu có mua cho con đâu chứ sao con có cái đó để cái đó là mẹ con mua về mẹ con bán mà mẹ con không thấy ai mua hết mẹ con cho con luôn có vậy hả đây đây đây rồi bây giờ cô trò mình sẵn sàng nha có trang nhiều đồ nè quý vị con có hai cái cô trang con có bút đông từ từ kia con có thể nói mẹ đặt online cho con được không thiên an dạ được ạ ừ tại vì sắp tới con sẽ luyện nhiều á con nói mẹ hỗ trợ con nha dạ vâng gió dạ, mang ngàn đi phương đây bước đi xa con đầy màu nhưng mà nó bị hơi đây con đây con thuận về chơi à một con nhưng mà chút tình là ngày nào mình là bướm nhau à mày có còn đúng một hồi đứng Thật tuyệt vời quá đi ô oh, để học máu đi đến ra rồi hôm nay chúng ta vẽ một cái bài của ờ, lớp 5 được không? Tôi là tôi đóng đúng đúng hết, Bài của lớp 5 luôn hả cô? Ừ. Chúng ta sẽ vẽ về một cái môn địa lý vùng biển nước ta được không? ok ok ha okay, gì khó gì nữa dạ ok cô không có khó đâu con ok ok và ta tụi con nhìn thấy hình chưa mấy bạn lớp nhìn thấy hình chưa con dạ rồi thấy rõ không con dạ, dạ rồi cái dạ mất gước gước gước gước, cho bút rõ dạ. rõ chưa rõ chưa dạ rõ dạ rồi. Dạ rồi chúng ta vẽ một cái hình trung tâm chúng ta sẽ vẽ một cái biển và trên đó có một con tàu đi ha cô mà sao vẽ được cái nước Việt Nam thế ghê vậy ừ, dễ mà con vẽ giống như hình chữ S vậy á con vẽ giống như hình chữ S sao mà con vẽ cái đường viền này nó răng răng răng răng thôi Ủa là không cần bị giống người ta hả? Không nhất thiết phải giống quá Mình đang luyện tập mà con Mà cô ơi con lại không biết vẽ cái Mà cô ơi con lại không biết vẽ cái, cái nút của Việt Nam Không cần con, bây giờ cái hình trung tâm nè Hình trung tâm đợi cô Trang một xíu nha Dạ Chỉ cần vẽ cái tàu Vẽ biển Cô đúng vẽ cái tàu thôi là vùng biển nước ta Các bạn ơi, bạn nào mà không có câu hỏi á, tụi con tắt mic giúp cô nha Dạ Tại vì nó bị ù quá, nó ồn quá ông Thảo cái quạt mà anh Thảo nó lúc nó xây qua nó ù cô kìa Tao có làm gì đâu, tao tắt mất rồi mà Rồi ok, cô Trang hết nghe ồn rồi Cô Trang cảm ơn các bạn để cô Trang ngưng xe này cô Trang xe cái kia cho tụi con xem tụi con tham khảo nè đây nè Trang ơi con có câu hỏi nè mấy bạn vẽ biển vậy được không dạ được nhưng mà con có câu hỏi nè cô cô Trang mời Thiên Hà con hỏi đi con con không vẽ hình tròn ở trong một cái thuyền được không cô tròn nào ý ý là người ta có vẽ cái hình tròn á nhưng mà con không vẽ hình tròn mà con vẽ cái thuyền được không cô được tức là nè cô trang có xe hình để cho tụi con uh, có cái để tham khảo nè các bạn có đang nhìn thấy cô xe cái hình này không có hình ví dụ như là được không sao hết miễn sao nó ra chiếc thuyền là được nha thiên hà vẽ như thế này được không các bạn được nhưng mà cô ơi vậy mình ghi mình vẽ luôn cả biển cá hay là mình chỉ vẽ mình thuyền thôi à vẽ luôn cả biển cá đi nhìn nó mới sinh động cái bức tranh của con cái cái cái sơ đồ tư duy của con ha và nhớ vẽ đúng kích thước rồi bây giờ để cô trang vẽ vẽ mẫu nè Ủa cô Trang vậy con vẽ khác cô Trang được không? Được nha các bạn, miễn sao mà tụi con nói được cái chủ đề là về vùng biển là được ha con Giang ơi con bé cái biển màu cam được không? Được được được cứ vô thoải mái sáng tạo nha. Đây là chỉ là một cái mẫu tham khảo thôi nha tụi con. Con vẽ cái hình Việt Nam này được không cô? Tụi con vẽ cái chữ S xong rồi con mới vẽ ấy á. Được con. Cứ vẽ từ từ đi tụi con vẽ đi tụi con sẽ có kinh nghiệm mà nên không lo ha. trang trí bên ngoài nha cô hả con trang trí được không cô trang trí gì ngọc con trang trí gì ngọc con trang trí con thuyền đó cô được con giờ luôn không cô sao con thế hả con cần vẽ mặt trời luôn được con tắt mic giúp Ôi, cô đi tụi con con vẽ ông thuyền như thế này được không cô được ân thảo con vẽ xong rồi cô ơi cô mình vẽ thuyền cỏ tay mình hay là mình vẽ ta ta một chút con vẽ đúng kích thước con vẽ cỡ cái ba vòng tay đó của mình á cái vòng tay á tụi con có vẽ biển vô chưa tại vì cái này nói về vùng biển nó phải có biển nha cô ơi con vẽ xong rồi cô có muốn tiền không ạ có con thiên an nhanh quá vậy thiên an giỏi vậy Thiên giỏi quá Sao cô Trang không nhìn thấy gì hết vậy Thiên An Con vẽ bằng bút lông màu cam đó cô Sao con vẽ to dữ vậy Thiên An Mình đang vẽ hình trung tâm á Thiên An Đây cô Trang đang vẽ mẫu cho Thiên An nhìn đây Được con Cô ơi con, con à, làm xong rồi Bây giờ mình tô màu được chưa cô Con vẽ đúng kích thước chưa Ân Thảo Ân Thảo ơi Rồi ạ Rồi ạ Dạ rồi con. Thảo vẽ đúng rồi đúng không Dạ từ từ đợi cô xíu nha các bạn để bút chì nó đi để coi có cần điều chỉnh gì cô hay không Trang ơi, con vẽ hơi to được không cô Trang các bạn nhớ vẽ đúng kích thước đừng có vẽ to quá đây cô Trang vẽ à, con là con, chỉ vẽ không to to thôi cô Trang ơi nè vẽ sao mà nó vừa vừa cỡ cỡ này là được nha là con con vẽ cỡ này thôi cô ơi cái não có bị nhỏ quá không con con chưa thấy lên dạ không nhỏ mấy cô cô nó có biển cả và thuyền của cô ờ rồi ok con thiên an ơi thiên an ơi dạ con con con ờ, vẽ lại cho nó nhỏ lại xíu được không con dạ vâng dạ vâng thiên an nhớ cô trang dặn là là cái hình trung tâm nó sẽ như thế nào không con dạ nhớ ờ à, cô Trang vẽ chưa cô Trang? Cô Trang vẽ rồi, cô Trang đang đi ờ. Cô Trang không vẽ đi Cô Trang đang đi việc con sau đi các bạn con đây Đúng là cô vẽ đẹp quá trời đẹp luôn Không cô Trang cũng còn đang luyện tập sáng trong mắt tôi nhớ con có màu sáp mà màu sáp của con ờ, ấy rồi hả à. có bút hà lan một cái màu vàng à cô ơi vậy con tô đi con đấy là việt cam rồi cái thì ờ, cũng ờ, tuyệt cam mà cô bây giờ hiện tại mình chưa có màu thì mình phải chấp nhận thôi con mai mốt mình mua đủ màu rồi thì mình sẽ sẽ sẽ sẽ vẽ nó sẽ thú vị hơn ha à, tê chừng quá thôi dạ, Trang dạ, muốn con Trang con vẽ không? Đâu, đâu có Trang xem Trời ơi, rung rúng người mà nhớ tắt mic nha con Rồi bạn nào tô màu xong rồi ngồi đợi một xíu ha Cho các bạn khác cùng làm cô ta con vẽ thêm mấy cái việc mà ăn tháng mặt trời nữa cô ta à, giỏi trang trí con muốn trang trí thì sao ngọc con đưa cái hình lên cô xem nó to so với cái kích thước rồi con à, con con ngọc vẽ rất là đẹp ấy mai mốt vẽ nhỏ lại nữa là ok luôn nha ngọc nha con vẽ đẹp lắm Cô ơi Cô nghe con Dạ na giờ con con, ờ, con quên cái anh ờ, đề bài luôn rồi con, Con quên cái anh ờ, chủ đề Cô chủ nói đề. để con biết này Chủ đề là vùng biển Việt Nam Dạ Dạ giờ cô Trang, cô. cô Trang tắt cái này nha Cô Trang sẽ xe lại cái này Ủa? Cô chủ đề là chủ đề Anh ơi con vẽ được cái biển chưa được Anh là chỗ này vùng biển nước ta mà Ờ, à, vùng, vùng biển nước ta Cô Trang nói nhầm ờ. Nhật Anh ơi Con biết chữ vùng biển nước ta À trời Nhật Anh vẽ biển rồi hả Đẹp Nhật Anh vẽ đẹp Ủa mà con Trang vậy là con không vẽ cái tàu được, cái thuyền được không được con tại mình vẽ thêm cho cái cái hình trung tâm của mình mà nó sinh động á thì mình định mình được điểm tốt cô ơi con đủ để ghi chữ vùng biển nước ta con không đủ chỗ ghi hả dạ ủa mà cô ơi cô ghi ghi chữ đó mình ghi sát cái thuyền hả con? mình có thể ghi vùng ở dưới cái thuyền ở dưới cái thuyền cũng được con ở dưới cái thuyền hoặc là ở ờ, trên cái thuyền đều được cái chữ nó lên màu cũng được rồi con nhưng mà con không tô màu được không con đâu con đưa cô xem Ờ, Thiên Yên, Ê, Thiên Hà, cô Trang xin lỗi Cô Trang có xong rồi Cô Trang cũng xong rồi Xong rồi nè cô Trang Đẹp quá vậy ta Đẹp quá à. Hôm nay hôm nay các bạn vẽ tiến bộ rồi đó cũng xong rồi bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái phần ấy được chưa chúng ta bắt dạ đầu bắt đầu qua cái phần à qua phần gì cô qua phần vẽ nhánh vâng dạ. qua vẽ nhánh bằng màu luôn hơi ghi chữ bằng màu cho nó sáng cô từ từ để cô trang xe đã con cô đang xe mà nhìn cô xe mấy cái bức tranh đó quá đẹp luôn cho cô nghe xem vị trí vị trí đúng rồi nhánh đầu tiên bé quá vậy cô vậy tụi mình à, chúng ta vẽ cho nó cân đi con bạn nào vẽ xong nhánh thứ nhất rồi con chưa xong các bạn từ từ nha bạn ơi Dạ Tụi con tách từ chỗ này ra nha Dạ Cái chỗ nhánh đầu tiên, cái chỗ vị trí Xong tới cái chỗ mà bộ phận biển đông á Tụi con tách thành hai nhánh, hiểu không? Bộ phận nó nằm trên một, một đoạn Xong rồi biển đông nó nằm trên một đoạn không màu ở đâu ờ, Ngọc Màu ở cái nhánh đó đó cô Cái nhánh vị trí đó cô Tức là con tô màu ờ, cái phần ấy đúng không Cái phần ờ, nhánh chính đó đúng không Nè các bạn ơi Nhìn cái chỗ này nha Tách chữ ra nha con vị trí xong mà vẽ một cái đoạn giống cô rồi ghi bộ phận rồi biển đông nè các bạn nhìn nha chứ đừng có ghi nguyên một nhánh giống người ta như vậy nha mà con lỡ ghi đẹp cô lỡ rồi thì con tạo một cái đường cung ở dưới uh, cho nó cong xuống đoạn đó xong rồi tách nó ra con hiểu không ờ, thiên hà xuống dưới cũng vậy xuống cái phía dưới cái nhánh phụ thứ hai cũng vậy bao bọc đất liền tách ra làm hai đoạn cho cô đủ chỗ để ghi chữ Tây Nam rồi cô Mình móc, mình vòng nó qua chỗ khác con Nè, nè Ân Thảo, nhìn cô nè Ví dụ như bây giờ cô nè Đâu rồi Cái vị trí của cô chỗ này con thấy cô cũng hết chỗ đúng không Ví dụ như là bao bọc tách thành một nhánh đất liền tách thành một nhánh tại vì từ khóa nó không có nên nhiều từ ha con ha xong rồi vòng xuống đây là ân thảo vòng vào đây chỗ rồi con vòng nó xuống Con nói từ đây Vòng nó ngược vô đây Ân Thảo hiểu không? Dạ con hiểu ạ à. rồi chúng ta sẽ chia nó như thế này nè Ân Thảo anh Con vẽ nhánh thứ hai chưa? Dạ rồi. Dạ con chưa. Con còn chưa vẽ nó cô. cô Trang chỉ cho vẽ nhánh thứ hai đợi xíu nha các bạn nha vâng ạ tụi con đợi cô một xíu tách từ ra Thank you thế nào rồi rồi nhánh thứ hai là từ đặt hai cô vậy cô vân đây nhánh thứ hai á cái đầu tiên tụi con sẽ tách ra thay vì cái dòng mà người ta ghi là nước không đóng băng á mình sẽ tách ra làm ba đoạn đoạn thứ nhất mình sẽ ghi là nước đoạn thứ hai mình ghi không và đoạn thứ ba mình ghi chữ đóng băng các bạn Đây tụi con hình dung không nè Cả lớp ơi Không à Đây Tụi con để cái ờ, Cô đưa vậy tụi con có thấy không vẽ nhánh thứ hai là đặc điểm đúng không cô đúng rồi con ăn hả nhật anh ơi con vẽ được không nhật anh nhật anh ơi rơi cho cô xem đây hình của con đây wow vẽ ừ, xong thì mà do vẽ xong do chứ để con vẽ đây nha các bạn con mở mic lên nhật anh con định nói gì vẽ xong rồi Giỏi quá Vẽ đến thứ ba luôn này cô Nhanh quá vậy ta Thiên An giỏi quá Thiên An đưa cô xem nha Cô Trang Lại gì Thiên An đưa cô xem Thế An ơi đâu cô xem Cô trang lại như thế nào cho cô thấy Hả? Um, hai cô Trang vẽ xong chưa ạ cô Trang? Cô Trang đang vẽ nè, đợi cô Trang xíu Tại vì con cái cái chữ mà chữ dài kia mà con không có đủ chỗ Con cô đi, ạ Thấy ngang qua Thiên An, cô đang thấy nó bị ấy con con dựng lên cho cô nhìn chữ quá đây của cô đây rồi cô tạm ngưng cái này cô khoan sen cái cô kiểm tra bài các bạn cái rồi cả lớp đưa cho cô xem xem nào anh chưa vẽ xong không vẽ tới đâu rồi đưa cho cô xem hai được chụp vừa cho cô nha để con rơi cho cô Thiên anh cứ đưa đi con vẫn thấy nè Con đưa đi Đây để con viết viết Rồi. viết thôi nào con cho cô này Ờ. Phải Vương vậy cũng tốt con rồi sao mà Con xoay con xoay ngang qua cho cô nhìn cái chữ Cái nó đang nhìn dọc với cô á dạ. Rồi con hạ cái camera nó xíu màn hình cái nó nó xéo nó bị lấy chữ á cô à ờ. trang rồi nhật anh vẽ cũng tốt rồi Hiên Hà à. Cô ơi xem màn hình đi cô Ông thả từ từ từ từ cô đang kiểm tra các bạn Kim Nguyên đưa cô Trang xem Kim Nguyên với lại Bảo Ngọc chưa ghi xong cô không không không cần xong đưa cho cô xem trước đã à, nhánh thứ hai rồi cô trang thấy rồi một hồi các bạn chụp chút xíu nữa tụi con chụp đăng tụi con chụp đăng lên nhóm facebook cho cô nha để cô thấy hình rõ cô chấm cô sửa cho từng bạn nha dạ cô vâng. nha dạ nhớ không phải vâng. đăng vào zalo nha đăng lên cái group facebook của mình á Dạ ừ. Dạ Chỉ ghi sơ đồ tư duy Sơ đồ tư duy rồi đăng hình thôi không cần thuyết trình Nha Hay có bảo Rồi rồi của chúng ta tiếp tục ha à, Hàng đây tụi con thấy chưa rồi bạn nào vẽ xong nhánh thứ hai rồi thì vẽ nhánh thứ ba nha cô vẽ xong ta cô à cô trang thấy rồi ngọc bạn nào vẽ xong rồi thì ngồi xem lại coi mình có chỗ nào cần để rút kinh nghiệm đợt sau hay không Ủa cô Trang vậy miền Bắc Trung ờ, với lại hai có bảo không có tách đúng không cô Trang? Cô ghi như thế này nè Kim Nguyên Nè Kim vâng, Nguyên Kim Nguyên thấy không Kim Nguyên? Thấy. Cô đưa lên con có nhìn thấy được không? Cô ghi là Bắc Bắc Trung là có bão nè, xong cô vẽ cái hình minh họa vào. cô con hết chỗ để được phím rồi có có có thủy triều hàng ngang rồi cô cô trang ơi con hết hạn để ghi có thủy triều hàng con hết chỗ rồi hả? Dạ Chỉ ghi được có thủy thôi à Cô Trang ơi cô Trang Cô Trang nghe Con chỉ ghi được chữ với chữ có thủy còn chữ triều kia thì con nó chỗ rồi con có được ghi ở trên kia không cô mình khi mà mình thấy gần hết chỗ tụi con sẽ vòng nó lên hiểu không vòng cái cái nhánh á tại vì nó giống như rễ cây vậy chúng ta sẽ khi mà chúng ta thấy cái đoạn nó ngắn quá mà ghi không có đủ á thì mình sẽ vòng nó đi ngược lên hoặc nó đi cái hướng nào mà còn giấy các bạn hình dung không tụi con hình dung chỗ này không dạ con ghi nó chật chội quá cô gửi link group cho con để con có thể vẽ lại được không cô được con chút xíu nữa cô trang sẽ chụp cái hình cô trang vẽ gửi lên cho tụi con ha ủa mà con trang trong suy trí nhớ học đường có mà có nhưng mà có một số từ cô trang tách đó con cũng thấy mà con mới vô chưa biết nhớ học đường tự nhiên thấy chữ tắt quá kêu nguyên ở trang nãy giờ con đang ở trong khi chỉ nhớ học đường á ủa vậy hả dạ giỏi để cô Trang để cô Trang chụp cái hình của cô Trang lên xong tụi cô Trang xe xe lên cho tụi con nha à. đợi xíu rồi à, chúng ta cùng tham khảo nha vâng ạ sẽ xịt xịt xịt xịt cho một bên thế này luôn con đang có áo con ngựa vàng á mình là tụi con ngựa vàng nè tụi con nào là tụi con ngựa vàng ta Ê cô Trang cho anh cái con ngựa thôi Chỉ có tụi con ngựa không có vàng thôi Cái con ngựa là ngựa vàng là có tuổi trả Cục mà tuấn ngựa ờ, là có mấy con ngựa gì đó giống như ngựa gì á cưỡi ngựa ủa cô trang sao cô trang hai hình dữ cô trang rồi để đúng mỗi tay luôn yeah, cô trang phân thân đấy trời phân cái bài có mời đặt mời phân thân lên facebook cô Trang định son vô để cô Trang ấy nhưng mà không cần để cô Trang uh, chụp rồi cô Trang gửi rồi đợi xíu cô Trang uh. đợi cô Trang một xíu nha

thấy chưa con trang dạ, nhìn con trang nó dài quá dài què mà nhìn cái của con dạ. trang á thấy nó ngắn ngủn à thấy nó dễ vẽ hơn luôn á con rằng. tụi con nhìn thấy chưa mấy bạn dạ rồi có thấy rõ không sao dạ đây cái của cô nó bị sao vậy nè con thấy rõ để cô trang xe lại xem sao nó cô ơi ồn ào quá rồi à, cô ơi mấy bạn mấy bạn tắt nít xíu đi con Rồi mấy bạn nhìn thấy rõ chưa? Dạ rồi Dạ rồi Cả lớp nhìn cái này tụi con hiểu không? Cả lớp ơi Dạ con hiểu ạ ừ. Con hiểu Ok con Vậy chúng ta sẽ vẽ dạ, lại nha Ai đang mở hai thiết bị vậy ta? sẽ bị nó bị vang á con chút xíu cô trang gửi cái hình cái hình này lên trên group cho tụi con về bạn nào muốn tham khảo vẽ lại thì vẽ nha dạ đâu kim nguyên hay là bạn nào vẽ xong rồi chụp cái hình xong rồi share lên cho cô xem nữa coi video về bài mà mình đã làm không cô? Bạn nào à, cô thì cô rất mong mỏi tụi con à, ấy nhưng mà bài tối hôm nay thì thì thì xe lên trước thôi. À, à quên lộn à, nộp lên trước thôi. Rồi ngày mai rảnh thì quay video. Xong rồi nhớ nha, dạ vâng. nhớ nhớ cái nhiệm vụ là chúng ta kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau à, dạ vâng. các con sẽ trải qua một hành trình là thực hiện 21 cái mai mép được không? Dạ được ạ ừ. Mỗi một tuần tối thiểu là 20 mét Như vậy thì à, à, rèn luyện đâu đó tụi con sẽ rèn luyện khoảng à, à, mấy tuần á Nếu mà bạn nào làm à, vượt qua được chính mình làm điều độ và đạt 21 cái mai mét thì cô Giang sẽ thưởng cho bạn đó nha Mà thưởng cái gì vậy cô? Là ai làm xong cũng được thưởng hả cô? Sao con? được là ai là cô không phải nghĩ là nếu mà bạn nếu mà có một bạn làm được hai vẽ được ờ, sơ đồ tư duy 21 à, 21 sơ đồ tư duy á, thì cô sẽ thưởng cho bạn đó còn tất cả vẽ được 21 sơ đồ tư duy á, thì cô thưởng hết đúng không ok không nó sẽ có ba giải nó sẽ có ba giải nha giải nhất giải nhì và giải ba được không bạn nào bạn, nào mà vẽ 21 hoàn thành Có 21 cái 2 mét đầu tiên thì sẽ đạt giải nhất bạn nào mà vẽ 21 cái đứng thứ nhì thì sẽ đạt giải nhì bạn nào mà hoàn thành được 21 cái đạt thứ ba thì sẽ được giải ba nha đó là xét về gì cô xét về thời gian nha Đúng không? Mà ra mà ra xe cái kia là chụp bằng thì con ra Xe cái hình số hả Kim Nguyên? Không Còn 21 cái gì năm ba Ra xe cái này của cô Trang lên đi À Cô Trang rồi cô Trang cô báo lại đi Chị Chào Minh Châu Ủa hôm nay cô Trang chị hôm nay cô trang thấy mẹ xin cho con xin chào mà. cô cô trang chào con tại vì con tại vì con học nên là con vẫn đòi mẹ cho con học à vậy hả rồi đây là cái mai mép cô với các bạn mới hoàn thành Nhìn cô vẽ đẹp quá trời luôn nha hiện tại là bao nhiêu bạn nhận thử thách con nhận thử thách lớp mình cô lớp mình hiện tại con là có con nhận thử thách thiên hà con chấp nhận thiên hà khải vương kim uyên con nhận thử thách à, Nguyễn An Ân Thảo Thiên Hà nè Kim Uyên, Ân Thảo nè Đợi xíu Minh Châu Rồi à, Bạn nào nữa cô Trang quên mất rồi Khải Vương có Khải Vương Thiên Hà, Kim Uyên, Ân Thảo, Thiên An à, Khải Vương năm năm sáu bạn nhận rồi đúng không thì sẽ có ba giải ba giải giải nhất giải nhì giải ba ha nếu mà mình thua mình có với giải đó là cho chị hay là Châu biết đi cô rồi Minh Châu ơi cái nhận thử thách đợt này là mỗi một tuần các bạn sẽ vẽ tối thiểu là hai mươi mét bạn nào học lớp mấy thì vào trong chương trong siêu trí học đường vào cái chương trình đó của mình vào cái lớp của mình vào cái bộ môn mình thích và vào cái cái bài mình thích tất cả tắt mic giùm cô nè nghe cô nói lại nha cái thử thách đợt này nhận nhiệm vụ đợt này là chúng ta sẽ các bạn sẽ nhận thử thách là mỗi một tuần ngoài cái việc mà à, ngoài cái việc mà mỗi tối thứ ba thứ sáu vẽ cùng cô á thì mỗi một tuần các bạn phải hoàn thành tối thiểu hai mai mét tối thiểu nha là ít nhất là phải hoàn thành hai mai mét nha và một tuần á ít nhất là hai mai mét và khi nào bạn và quay một cái video chia sẻ về cái nội dung của cái bài mai mét mình vẽ và đăng lên cái group của Facebook của chúng ta và bạn nào mà hoàn thành đủ 21 cái mai mét đầu tiên bạn nào mà về đích đầu tiên á thì sẽ có giải nhất bạn nào về đích thứ hai thì sẽ có giải nhì bạn nào về đích thứ ba thì sẽ có giải ba còn tất cả những bạn còn lại nếu làm được nhưng mà không có nhanh bằng các bạn khác thì sẽ còn lại sẽ đạt giải khuyến khích được không phần thưởng là gì vậy cô phần thưởng giải nhất sẽ là một à, bộ màu marker như thế này được không dạ được con nếu con có rồi cô trang nếu, mà được nhận mà lỡ người đã có rồi thì cô trang tặng cái gì nha một bộ màu mắt cơ con trang ơi ơi con ấy con nói là ấy con nói là để nếu mà có bạn có một dạ, anh đó nhưng mà cô trang tặng luôn hả không ví dụ như là bạn nào có rồi thì sẽ được đưa ra tiền cô bật mic rồi mà à có gì nào ờ cô bật cam đi được không có bạn nào thích không dạ thích không cô có trò giải thứ hai này gặp được gì vậy cô hả thứ hai của cô là gì cô giải nhì thứ hai mình sẽ được cái gì cô? Tức là nè giải nhất á Đây nè giải nhất nha Giải nhất sẽ là trị giá 300 ngàn Giải nhì Giải nhì sẽ trị giá 200 nghìn Giải ba sẽ trị giá 100 nghìn Được không? Dạ được Rồi, tất cả những bạn còn lại tham gia nhưng mà phải đạt đủ 21 mai mép nhưng mà không có đạt về thời gian á thì sẽ đạt khuyến khích hiểu không mỗi giải khuyến khích sẽ trị giá 50 nghìn wow nhiều ghê à. được không ơi ơi con một á dạ là để nè khoan nghe cô trang nói đã xong cái này là nghỉ nè tức là giải nhất sẽ 300 nghìn, giải nhì 200 nghìn, giải ba 100 nghìn, tất cả những giải còn lại khuyến khích sẽ đạt là 50 nghìn. Một á, là cô Trang sẽ gửi quà, hai là sẽ quy đổi thành tiền. Được chưa? Con gửi quà. Nha. Một á. quà. Bộ bộ màu Con muốn gửi quà. Ví dụ như nếu mà bạn nào muốn nhận quà thì sẽ cô Trang sẽ dùng tiền đó mua màu để gửi tặng cho tụi con được không? Dạ được, dạ được, dạ được. Được không? một thứ ba thứ ví dụ như một ngày thứ ba là mình vẽ hai mai mát ngày thứ sáu có vẽ hai mai mát không phải hai cái mai mép mà mỗi tuần vào mỗi buổi học với cô vẽ là không tính trong cái hành trình này nha được không dạ tức là cái mỗi tuần mà cô trò mình ngồi tối thứ ba và thứ sáu vẽ cùng nhau là chúng ta không tính tụi con phải tự thân vận động làm sao đó một tuần tối thiểu phải có hai mai mép mới của tụi con bạn nào học lớp nào thì lên trang siêu trí nhớ học đường vào cái lớp của mình vào cái môn của mình và vẽ cái bài nào mình thích nha nghe chưa vẽ cứ trí con sao ngọc hả con vẽ 10 bài vẽ 10 bài luôn hả thì bạn bạn nào mà hoàn thành 21 mai mét đầu tiên thì bạn nó về nhất thôi cô Trang nhưng mà cô Trang không cô Trang không có không có ờ, khuyến khích tụi con là một lúc tụi con làm tới 10 mai mét. nếu tụi con phân bổ ra bạn nào giỏi nếu mà bạn nào có thời gian và sắp xếp được thời gian thì mỗi ngày hoàn thành một mai mét cho cô tại vì con không có thời gian chỉ có buổi tối mới có thời gian thôi cô thì bởi vậy nên cô mới nói là thôi bây giờ chúng ta mỗi tuần thực hiện hai mai mép là tối thiểu bạn nào có thời gian mà có thể trong cái tuần đó thực hiện thành ba bốn mai mép cũng được thì bạn nào mà về ờ, trước nhất 20 20 21 mai mép á, thì bạn đó giành giải nhất được không được ạ nhưng mà cô không khuyến dạ. khích cô không khuyến khích là một ngày làm quá nhiều mai mép nha tức là phải phân bổ thời gian hợp lý rèn luyện là tụi con phải rèn luyện điều độ ví dụ như giờ một tuần một tuần là tối thiểu 20 mét làm ví dụ như thứ bảy chủ nhật mà có thời gian thì vẽ thêm một cái hay gì đó thôi là một tuần khoảng 30 mét để cho cái thời gian chúng ta rèn luyện mỗi ngày tại vì thứ ba với thứ sáu là tụi con đã vẽ cùng cô rồi thì ví dụ như thứ thứ năm thứ bảy gì đó tụi con hoàn thành hai cái nữa được không rồi sau đó đầu tiên là cô chấm tiêu chí là hoàn thành sau thứ hai là cô sẽ chấm tiêu chí là bạn nào vẽ đẹp ha vẽ tốt vẽ vẽ đẹp mình mới được nhận phần thưởng đúng không cô tức là đầu tiên là sẽ hoàn thành chấm là bạn nào tức là không có bỏ cuộc á hiểu không tại vì cái hành trình này tương đối cũng dài á nha một tuần mà 20 mét thì để đạt được 21 cái á thì tụi con phải tốn tới 10 tuần là khoảng 2 tháng mấy được không ha các bạn nghe rõ không dạ nghe rõ rồi như vậy là cô dạ trang chốt rõ. cô trang sẽ chốt lại phần quà bạn nào về đầu tiên đừng có thấy đừng có thấy như vậy rồi nhào vô rồi hả một ngày vẽ 10 cái mai mép hai ngày là xong hai chục cái mai mép là không không tính như vậy nha bởi vì làm như vậy thì tụi con sẽ bị mệt được không mình làm để mà mình tại vì rèn luyện là nó tức là người ta có thầy phong có cái câu rất là hay đều độ chứ không có cường độ tức là tụi con làm ngày nào cũng làm hoặc là tuần nào một tuần làm mấy ngày á mà cứ làm liên tục như vậy trong một cái thời gian một vài tháng tự nhiên nó tạo cho tụi con cái thói quen tốt chứ không phải vì cái giải thưởng mà chúng ta làm quá sức rồi xong rồi sau đó chúng ta không làm gì thì nó không có ý nghĩa tụi con hiểu không ví dụ như tụi con thấy uh, giải thưởng tụi con uh, hào hứng xong rồi à, một ngày đó tụi con vẽ năm bảy cái mai mép xong ngày hôm sau vẽ năm bảy cái mai mép trong vòng có mấy ngày tụi con xong cái 21 mai mép rồi sau đó tụi con bỏ luôn tụi con không làm gì thì đó không phải là mục tiêu mà chúng ta hướng đến ờ, các bạn hiểu không tức là dạ, bạn hiểu. bạn nào cũng có quà khi hoàn thành thử thách này trong vòng nha nha hiểu không các bạn hiểu không vậy dạ, một ngày con làm ba cái may mắn rồi con nói gì con vậy dạ, một ngày con làm ba cái may mắn rồi cô cô trang đưa ra mục tiêu là một tuần hai cái và các bạn hãy trải đều nó ra bởi vì tụi con bây giờ vào học rồi nha nên là chúng ta rèn luyện đều độ tại vì một tuần là coi như hai buổi vẽ với cô trang là hai mai mép rồi nè vẽ thêm hai cái mai mép của mình nữa được chưa là vẽ thêm hai cái mai mép tự dạ, làm ừ? Không anh hỏi Dạ Anh em ạ Giải gì mà mình chọn phần quà là quà gì vậy cô? Tức là bây giờ như thế này nha Quà là giải nhất là trị giá 300 Giải nhì 200, giải ba 100 Và tất cả những giải khuyến khích là 50 nghìn Và ví dụ như là cô Trang sẽ quy đổi ra bút màu Hoặc là dụng cụ học tập cho tụi con cái cái cái quà đó nó tương đương với cái tiền số tiền thưởng các bạn hiểu không Dạ con ơi cho con hỏi Em con có được thi không cô? Hả? Em con có được thi không cô? Em con có được thi không ạ? Nếu em con muốn thì cô Trang khuyến khích Dạ ừ. Rồi chốt lại danh sách là có ờ, Thiên An nè, Thiên Hà nè Ân Thảo nè, Khải Vương là bốn bạn Cô Trang tắt xe cái màn hình ngoan từ từ nè cô trang điểm danh lại nè các bạn mà nhận thử thách nè minh châu minh châu lớn nè thiên hà nè minh châu là hai người đúng không con với em con đúng không dạ tổng cộng có 8 bạn lớp mình có 8 bạn nhật anh ơi con có nhận thử thách này không con có nhận thử thách cùng các anh chị không tức là dự dạ, thử thách là mỗi một tuần sẽ hoàn thành hai cái mai mép con vào con nhờ ba mẹ đăng nhập vào trong cái trang siêu trí nhớ học đường của con á xong con vào lớp 1 á con chọn cái môn mà con thích rồi con chọn cái mai mép mà con thích rồi con tập vẽ theo nếu mà con hoàn thành 21 cái mai mép á anh bạn nào mà hoàn thành ừ, tốt á thì sẽ có thưởng con có mới vào con bảo cô đi con có rồi nha ok có ba giải cô nhất là gì đăng nhập giữa cô hả làm cách làm cách nào đăng nhập giữa cô cái tài khoản siêu trí nhật được mẹ mua cho con rồi con chưa có biết cách đăng nhập hả thiên an dạ chưa à thế hả thế con con con um, con hỏi mẹ nè vào trong cái trang này nè thiên an nè cô trang chỉ nè đây để cô trang xe nè bạn nào chưa biết thì ấy nha đây vào trong cái trang này là thiên an tụi con nhìn thấy cái xe chưa siêu trí nhớ học đường com ha rồi rồi nè cô trang sẽ vào cho tụi con xem nè thấy không siêu trí nhớ học đường com thấy chưa enter một cái xong rồi chọn siêu chữ nhớ hộp đường com rồi nó sẽ vô cái tài khoản chỗ này xong rồi mình sẽ ví dụ như cô đây là cô đang đăng nhập rồi bây giờ cô thoát nè rồi xong rồi đó nó sẽ hiện ra như thế này tụi con click vào cái ô đăng nhập này thấy không đăng nhập đăng nhập ở chỗ nào cô khi mà con vô cái trang siêu trí nhớ học đường com nó sẽ ra giống hồi nãy vậy thiên an nó sẽ ra như vậy nè xong con thấy bên góc phải nó có chữ đăng nhập hoặc đăng ký không dạ ạ rồi xong mình click vào cái ô đăng nhập tại vì mẹ con có đăng ký cho con kích hoạt tài khoản rồi nó có user với, nó có tên đăng nhập với mật khẩu rồi sau đó chúng ta sẽ nhập tên đăng nhập vào đây đó sau đó sẽ nhập cái mật khẩu của mình vào rồi chúng ta click vào chữ đăng nhập rồi nó sẽ vô cái phần tài khoản của tụi con tụi con sẽ vào cái mục tham khảo nè thấy không dạ rồi xong vô cái mục sơ đồ tư duy rồi xong ở trong đây là các bạn thấy không nó có lớp nè ví dụ như những bạn mà sở hữu tài khoản VIP á, thì trong đây nó mới có 12 lớp còn những bạn mà chỉ sở hữu tài khoản lớp thôi á, thì mở vô nó chỉ hiện duy nhất cái lớp của mình thôi cái lớp mà mình đã đăng ký thôi ví dụ như Thiên An là Thiên An ờ, có tài khoản lớp là lớp 2 á, lớp 3 á, Thiên An rồi Ngọc với lại ờ, Đạt là như là tài khoản lớp 4 với lớp 7 hay sao đó đó vào đó xong rồi tụi con lít vào cái lớp của mình thôi rồi giờ à, sao vào cái à, vào xem các bài à, của các môn bạn nào không hoàn thành là sẽ không có thưởng nha còn bạn nào mà hoàn thành nhưng mà về về độ tốc độ chưa nhanh á, thì vẫn có giải thưởng khuyến khích nha rồi cả lớp thông qua hết chưa lớp ơi Dạ Hay là bây giờ như vậy đi để cho tụi con dễ nè Bây giờ như vậy đi Cô Trang sẽ thiết lập như vậy đi cho tụi con dễ nè Chị ơi nuôi bài tập của con là gì chị? Dạ Lúc chéo em trang đi ừ. Mẹ của Nhật Anh đang hỏi cô Trang hả mẹ Nhật Anh? Thì bạn ấy bỏ hết ra rồi em phải đi gần để em em im ưu về đúng không cô? dạ cho hỏi phụ huynh của Nhật Anh đang nói chuyện với cô Trang hả rồi thôi bây giờ cô Trang cô Trang làm lại cái này cho tụi con dễ nha trong vòng 2 tháng được không được không các bạn thời gian là 8 tuần à vâng cái chỗ mà à, chua chưa đây đúng không ạ Thời gian là 8 tuần ha ờ, Thời gian là 8 tuần Bạn nào hoàn thành Hoàn thành đủ 21 cái mai mép đầu tiên Thì được giải nhất Và bạn nào hoàn thành kế tiếp Là giải nhì Và bạn nào hoàn thành kế tiếp trong thời gian 2 tháng á, Thì sẽ là giải ba Được không? Vậy nếu như mà con thì con sẽ làm à, khoảng chừng 10 đúng 10 10 ngày hoặc 11 ngày tại con chia ra là à, mỗi mỗi ngày là hai cái. Mỗi ngày hai mà cái. Không biết con có làm được không. Nỗ lực lên. Rồi mình cứ nói về mình cứ dựa theo lời nói mình mình làm. Bây giờ tụi con muốn tụi con muốn thử thách này trong vòng một tháng hay là hai tháng? Một tháng được không? chứ cô các bạn cho ý kiến hai đi. cho mấy bạn nào mà hai mà cho mấy ờ, bạn nào mà còn chậm mất cô không bây giờ tụi con cho ý kiến đi tụi con muốn là trong 30 ngày ví dụ như hôm nay là ngày hôm nay mình cho là cuối tháng 9 đi thì cuối tháng 10 sẽ kết thúc cái thử thách này bạn nào đủ 21 cái và cô Trang xét về nếu mà ví dụ như là trong cùng thời gian mà các bạn cùng ấy thì cô Trang sẽ xét về độ đẹp độ đúng để mà phân ra nhất gì ba các bạn hiểu không Dạ hiểu Vậy là thì... bây giờ các bạn quyết định như thế nào trong 30 ngày hay là trong 60 ờ, ngày 30 ngày Dạ cô 60 60 ngày đi cô bạn... 60 đi cô 60 hả Con thì 60 60 Dạ tại vì con mỗi ngày Không phải học đường tuyến quá trời thì có chủ thứ bảy và chủ nhật thôi rồi, ok Rồi vậy là bây giờ chốt lại vấn đề nha Thử thách này Hôm nay là coi như là 28 dạ. đến tháng 9 rồi Mình tính là cuối tháng 9 đi Thì đến cuối Buổi chiều buổi tối anh không có học Rồi bây giờ sẽ tính đến cuối tháng 11 là cô Trang sẽ sẽ chấm dứt cái hành trình này nha Nha các bạn Dạ Cuối tháng 11 dạ. nha Nguyên một tháng 10 và nguyên một tháng 11 Và từ ờ, đây đến cuối tháng 11 Bạn nào nộp đủ 21 cái 21 cái mai mép thì được xét vào giải thưởng ví dụ như nộp đủ hết rồi thì cô Trang sẽ tính về tiến độ các bạn nào nộp trước rồi sau đó ví dụ như cô Trang sẽ tính về mặt thời gian còn nếu mà trùng thời gian với nhau thì cô Trang sẽ tính về độ đẹp độ đúng độ hoàn chỉnh chỉnh chu của cái mai mép để mà cô Trang ờ, trao giải được không dạ. còn những bạn còn lại mà không có dạ. được những bạn mà còn con có hỏi thầy cô Trang sao con làm sao để cô Trang biết được tụi con làm được 21 cái mai mét Ô tụi con phải nộp bài cho cô chứ còn làm mà không nộp bài là coi như mất quyền lợi nha Làm mà không đăng lên cái nhóm ờ, Facebook là mất quyền lợi Cô Trang ơi Ơi con Dạ, giờ mình gửi theo phương thức là mỗi ngày mình gửi một bài hoặc hai bài hay là mình tới ờ, mình cứ làm rồi chừng nào anh ờ, mình đủ 21 cái may mắn rồi mình gửi uh, nó Trang, vậy mỗi ngày con làm một một cái được không cô Trang? Được con Tại vì con sợ là ngày 4 tháng 10 là con đi học rồi Con gửi luôn cho cô Trang tại vì cô trang muốn tụi con á, truyền động lực cho nhau nữa ví dụ như là tụi con đăng lên trên cái nhóm facebook đó đó là các bạn trong lớp mình cũng có thể lên đó để xem ví dụ tụi con gửi cho cô trang không thì tụi con không có học hỏi lẫn nhau được các bạn hình dung không và cứ cứ cứ ghi cho cô mà cô facebook của mình là gì vậy cô không cái nhóm cái nhóm á con cái nhóm còn không là tụi con đăng lên nhớ trên facebook tụi con đăng lên facebook cá nhân rồi tụi con ờ, nhờ ba mẹ đăng lên facebook rồi ờ, share về cái nhóm cũng được ơi thiên an con cần nước rồi không con đói rồi rồi con rời lớp đi con con chưa ăn tối hả dạ, rồi bây giờ chúng ta chốt lại như vậy nha Tụi con sẽ tự lên kế hoạch cho mình Cô sẽ cho cái hành trình này đến ngày 30 tháng 11 bạn nào hoàn thành sớm hơn dự định thì giờ đó còn cho đến tức là bạn nào hoàn thành sớm hơn dự định thì sẽ được ghi nhận trước còn đến ngày đó là cô sẽ không ghi nhận bài nộp nữa tụi con hình dung không dạ, dạ. Ừ. còn tụi con sẽ tự sắp xếp là mình bận lúc nào rảnh lúc nào và và vẽ như thế nào để đạt được 21 cái mai mép trong cái thời gian cô quy định nha dạ. thời gian tối đa là hai đến ngày 30 tháng 11 ok ơi con rời lớp được chưa được con thiên an cô nói con rời lớp đi con đi ăn cơm đi con ừ. rồi nha Vậy hôm nay chúng ta sẽ kết thúc lớp ở đây nha Các bạn còn thắc mắc gì không? Dạ không dạ. Rồi ok tụi con Cô Trang chào cả lớp Chúc cả lớp buổi dạ. tối Ngủ ngon nha Bye bye cô dạ. Trang